Dạ xin chào cả nhà Hiện nay Phong đang đứng ở ngay địa chỉ là 391 xẹt 60 Quỳnh Tấn Phát quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trước mặt quý vị các bạn là một cái ngôi nhà của chị ờ, Trần Thị Mỹ Đua là chị ờ, bị ờ, thương tật ngay cái chân là cưa hết một chân mong quý vị cùng Phong đến để cùng chia sẻ với chị Nguyễn Thị Trần Thị Mỹ Đua nha à hôm nay ờ, không có duyên thì đến đây ờ, được biết qua à, những à, trang chia sẻ của người khác mong chị à, nói về những hoàn cảnh của mình á chị à, chia sẻ để cho mọi người cùng biết rồi à, trong thời gian quá trình như vậy á, là cái cuộc sống của chị á, là hiện giờ là chị đang em thấy là chị đang à, mở cái tiệm à, tiệm làm tóc làm nail dạ đúng ạ cái này à, là trước đó là em đi làm cho người ta rồi sau này em có bầu á rồi em mới à, không có đi làm cho người ta được nữa rồi à, em mới mượn tiền ở quê á bạn bè rồi ở quê quê á rồi em mới mở ra em làm mà gọi đầu làm móng bậy bạ sống qua ngày dạ mà em anh thấy là trên mạng giống như đăng những cái cái thông tin về bên em đó dạ. nó có đúng như vậy không em dạ đúng ạ mà cuộc sống là ngày xưa là như sao mà, mà em bị ờ, thương như vậy ha dạ em bị tai nạn xe ạ à. tai nạn xe như thế nào à? dạ người ta tung em mà. người ta tung rồi, rồi giống như là à, tung như vậy là người ta có bồi thường cho mình cái gì không dạ bồi thường hơn có nhưng mà anh đó cũng khổ ít à ừ dạ. vậy hả rồi à, cuộc sống của em lúc trước như thế nào dạ thì ờ, hồi đó em có chồng thì em ở bên chồng em cũng nội trợ bày bạ thì sau này là em bị tai nạn rồi hai vợ chồng em cũng không không còn duyên nữa nên là đã thôi nhau rồi à, mẹ em mới ờ, cho làm cho em cái chân giả để em ừ. đi đứng được rồi à, em mới vô Sài Gòn em đi làm cho người ta đâu có chân giả có chuyện sao là chị dán dán cho em coi thế coi à như vậy đó hả nó cũng bị uh, ờ, mắc hết một khúc ở dưới hả chị bên trong nó lỡ nữa. à bên trong nó lỡ giờ băng bó lại đấy phải không dạ, dạ giờ hiện hiện nay là dạ, chị được mấy cháu rồi dạ hiện bây giờ là em có một bé lớn 12 tuổi ạ à. dạ là đứa đang có bầu à một đứa đang có bầu nữa bắt đầu nay mấy tháng rồi chị dạ nay 8 tháng ạ dạ. Dạ. là, là trước à, giờ à, chị có được cái nguồn hỗ trợ nào cho chị không ý là hồi đó giờ luôn hả hay là mới đây ạ à? từ hôm mà chị bị thương như vậy nè Dạ, hồi đó em bị cái chân á thì, ờ, cũng có hàng xóm rồi cũng cho chút đỉnh à. Dạ. Dạ, nhưng nhưng mà mười mấy năm về trước rồi. Dạ, rồi bây giờ là em, ờ, từ đó giờ con cũng có bên, ờ, bên con con xã nó hỗ trợ cho em mỗi một tháng được 400 à. Là xã ở đâu chị? Dạ, ở quê em á, À, quê chị ở đâu ha? Dạ, ở Ninh Thuận ạ. Ninh Dạ, mỗi một tháng là cho em được 405 ngàn. Dạ. Dạ, rồi à, em cũng đi rồi cũng vô đêm đi làm đường vậy đó hàng, hàng tháng ngoài đó thì lâu lâu em về em nhận còn em nhận không được thì em viết giấy ủy quyền cho người nhà nhận giùm em ừ. dạ là chị vô đây chị lập nghiệp là là lúc là vô đây lập nghiệp tại cái cẳng này nó bị như vậy rồi đúng không dạ lúc mà em vô đây em lập nghiệp rồi thì em mang chân giả thôi nhưng mà chân em ừ. không có lỡ không có lép. là trước khi chị à, mở ra cái tiệm này là chị làm cái gì chị ha dạ em cũng đi làm à, công ty rồi à, đi giúp việc nhà giữ em bé rồi ờ, sau này em mới đi làm công ty vừa là làm công ty vừa học được cái nghề á sư phụ em thấy em vậy cũng tội nên chỉ cho em cũng biết cái nghề rồi sau này em không làm công ty nữa rồi em mới đi ra ngoài em đi làm thuê làm tóc cho người ta dạ là chị nói đứa bé này là hôm nay được bao nhiêu tháng vậy? dạ 8 tháng ạ à. 8 tháng mà vẫn là Ờ, có sanh được không hay là sao chị? Dạ hiện bây giờ là ừ, chân em đang lở lét á, em sợ với lại sức khỏe em cũng đang yếu nữa, em sợ là em không ờ, có sức để em đẻ. Em cũng đi khám bác sĩ là em xin ờ, là bác sĩ là nửa mổ cho em đi. Em sợ nữa mà em rặn em đẻ là cái mạch mấy cái mạch máu á nó nó nó nó bung ra nữa hay là cái dây thần kinh đó nó ấy ra nữa là sợ cưa lên thêm khúc nữa nên là em rất là sợ em tới em đi khám bầu rồi em cũng xin bác sĩ là nửa tới ngày đẻ này mổ xin mổ cho em nhưng mà bác sĩ nói thì à, cái đó không có biết được à, để coi thử nếu mà em bé mà nhỏ ký á thì à, để cho đẻ còn nếu mà coi vào tình trạng sức khỏe lúc đó nữa nếu được thì mới mổ chứ không có bác sĩ không có hứa là mổ dạ mà nhưng giờ tình trạng sức khỏe của chị thấy nó, nó an toàn không dạ hiện bây giờ là em ăn không được ngủ không được với lại em bị em ngồi nhiều là em bị say sẩm mặt mày à vậy là là cái đó là chứng bệnh gì của chị ha à, em em nghĩ chắc em bị thiếu máu hay là bị stress đó em hiện bây giờ đang em đang khó khăn em suy nghĩ nghĩ thôi nên là em nghĩ là chắc em bị dạ là là trước ờ, trước là đây là chưa có cái nguồn hỗ trợ nào cho chị ha dạ chưa à kính thưa các ờ, anh chị à, hiện tại ờ, à, là chị đua à, tới tính tới thời điểm này là chị chưa nhận được một nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân à, hy vọng các ờ, anh chị xem qua clip này cũng đến đây ủng hộ cho chị được thêm ít à, tịnh tài cũng như là vật chất để cho anh chị vượt qua cơn khó khăn trong cuộc sống nha hiện ờ, hiện bây giờ thì cũng có mấy anh chị đăng bài cho em á dạ. dạ cũng chia sẻ là để kêu gọi mọi người giúp đỡ cho em thì cũng có anh chị thương thì cũng có tới mua sữa mua này mua nọ cho em rồi cũng cho em được vài ba trăm dạ ờ, cũng có ờ, mấy anh chị bên hội từ thiện cũng tới cũng cho em được một triệu dạ từ là từ hôm giờ là em mọi mấy anh chị đang đăng bài cho em á thì cũng có người tới hỏi thăm em rồi này nọ là từ ờ, khi mà chị lập gia đình rồi ờ, khoảng một năm sau là chị ờ, mang thai e, e, mang thai và sanh em bé ra tới tới giờ 12 tuổi hả chị? Dạ em em do là cha mẹ em thôi nhau sớm á. À. Dạ nên là em cũng sống cũng đi theo rồi đi theo ông già em mà cũng đi đâu này đâu kia. À. Tới năm em 12 tuổi thì em mới về là em mới ở với nội em mới ở với nội bắt đầu là cho nội sai giặt đồ bậy bạ mua này mua kia rồi em cũng ờ, đi phụ rửa chén với đồ ở quê á dạ cho tới năm 18 tuổi thì em ờ, bắt đầu em có gia đình dạ 18 tuổi em có gia đình thì 19 tuổi em đẻ em đẻ đứa bé lớn á dạ rồi ờ, từ khi mà chị đẻ đến đến ờ, năm bao nhiêu tuổi thì chị mới ờ, ly ly dị với Dạ, em đẻ bé lớn ra được mấy tháng rồi em với chồng em thôi luôn à. À, là trong cái tình trạng mà chị đang bị thương cái chân đó hả? Dạ, cái lúc mà em cưa chân đó em về mở với chồng em được mấy tháng rồi, hai vợ chồng không hợp nữa rồi thôi à. Dạ. Rồi à, đến thời điểm từ lúc à, à, thôi chồng khi mà sanh đứa bé ra được mấy tháng giờ đến thời điểm sau này là chị mới uh, có một gia đình thứ hai yeah. Dạ. thì mới đang mang thai uh, đứa bé 8 tháng nhưng mà cái rồi người người người chồng đâu ạ à? dạ ảnh ờ, anh anh bỏ đi rồi ạ à. à là là bỏ đi là không còn không còn liên lạc gì luôn hả chị dạ không còn liên lạc nữa à hiện giờ là chị ở một mình Dạ, hiện bây giờ em đang ở với đứa con 12 tuổi. À, 12 tuổi rồi nó đi học về ai đưa trước chị ha? Dạ thì à, hàng ngày thì à, có bữa em khỏe thì em đưa đi, em ráng em đưa đi, à, có bữa không khỏe thì em cũng nhờ mấy chị chị Dung ở trước hàng sớm nè dạ. chở đi giùm. Dạ. Giờ chị đưa là chị đi xong đa luôn hay sao? Dạ em cũng ráng em đi nhưng mà em không có dám chống cái chân này. À. Em chống con bên chân rồi đưa đi tại vì nếu mà đặt ráp đi á, thì dòng à, đi dòng về cũng hết năm sáu chục ngàn rồi à, bé học ở đâu chị ha à, bé học bên à, trường tình thương ở bên ừ. đường lâm văn bền á trường ánh linh ạ à. dạ. mà ở gia đình của chị là ở à, cha mẹ đầy đủ không chị dạ mẹ em mất rồi em còn cha nhưng mà cha em thì sáng xỉn chịu say à nên là ổng cũng sống cũng tự lo cho bản thân ổng thôi chứ cũng không có lo gì được cho con là chị mấy chị em Dạ, nhà em ba chị em mà ba chị em gái hết hả dạ em là lớn còn hai đứa em trai ạ à. à, hai đứa em trai làm cái gì chị ha dạ một đứa có vợ nó ở quê giờ nó cũng đang ở rễ còn một đứa út thì nó cũng đang đi làm trong sài gòn á cũng lo cho bản thân riêng của nó dạ rồi à, chị à, mở cái tiệm này chị thu nhập kinh tế là nó có ổn à, trong cuộc sống của chị không chị ha dạ vắng lắm dạ dán lắm với lại em giờ em có bầu á chân đau nữa em làm cũng không có được có lúc thì em khỏe thì em làm có lúc không khỏe thì em cũng dưỡng á nếu mà tính với một ngày thu nhập thẳng thắn của chị là khoảng bao nhiêu tiền trong một ngày chị dạ vô chừng lắm em chỉ làm được ngày chủ nhật thì được hai ba trăm còn những ngày thường thì mấy chục trăm rồi có ngày không có khách cũng có dạ. khi mà chị đi khám thai thì ai sẽ chở chị đi dạ thường thường thì em đi ráp nếu mà ờ, đi gần gần ở đây á buôn bệnh viện quận 7 thì tự em đi mà đi xa đồ á là em không có dám chạy xe nên em phải đi ráp mà nhân cái nghe cái cái, cái đứa bé trong bụng á là ừ, bao nhiêu xanh không dạ dự xanh là cuối tháng 11 ạ à. ừ, tháng 11 mà tới đó là phải coi tình hình sức khỏe của chị như thế nào đúng không dạ là mổ hay là hay là xanh thôi phải không dạ Bây giờ là bé ờ, trong bụng được khoảng bao nhiêu ký? Bao, bao nhiêu? Dạ, em bé hơi nhỏ ký, có ký 7 à. Có siêu âm vậy hả? Dạ. À, chỉ là bác uh, à, sẽ chẩn đoán là ký 7 phải không? Dạ. Mới siêu âm cách đây ngày qua kia. Mà có biết là trai hay gái không? Dạ trai ạ. À. À. Dạ. Là hiện ờ, đứa lớn là con trai. Dạ. À, đứa này con trai, đứa hai trai là đứa bé này là người chồng sao phải không? Người chồng sao à, rồi. Sao? Thì uh, thôi bữa nay cũng như là tụi em uh, thay mặt uh, nhóm uh, nụ cười thiện nguyện à, cũng như lời à, trao tặng cho chị ít tịnh tài là để cho chị à, cũng trang trải trong cuộc sống của chị nha dạ. tôi gửi tặng chị một triệu nha dạ. cái này là anh anh Trung anh Trung à, cửa hàng vật liệu xây dựng á, bên đường Lê Dung Lương dạ. anh cũng gửi cho chị hỗ trợ chị một triệu nữa dạ. là hai triệu dạ. và cũng như là em thay à, mặc những mạnh thường quân là cũng hỗ trợ cho chị cũng như là đứa bé để à, có một số tiền nhỏ nhỏ để mình trang trải trong cuộc sống khó khăn của chị ha chị ha dạ, dạ em ờ, cũng ờ, xin ờ, cảm ơn hai anh là giúp cho em với lại mấy anh chị cho em tiền dạ có gì em xin cảm ơn mấy anh chị đã giúp đỡ cho em vượt qua những lúc khó khăn như thế này ạ à. dạ. dạ hiện bây giờ thì em cũng đang khó khăn như vậy đó em cũng lo lắng đủ thứ em cũng mong là mấy anh chị và mấy cô mấy chú các nhà hảo tâm á có ấy thì giúp dùm cho em cho em cũng cố gắng em vượt qua những lúc khó khăn như thế này dạ. rồi à, bệnh tình chị thầy chị thấy về cái cẳng như vậy nó có bị nhất không chị ha dạ hiện bây giờ là nó chỉ nó sưng nó lỡ đau đầu chị dán lên à, chút xíu cho cho mọi người xem à, sơ sơ qua bên cái chân à đây là, là nó bị mắt hút dưới hả chị dạ mắt tới đây ạ à. dạ bây giờ chị đi ờ, chị đi bằng nạn hay là chị đi uh... dạ, em đi chân giả à. to không có khách thì em mở ra có khách chưa làm thì em ừ. ờ, em mang như vậy vết thương nó nó nó nó hiện hay là nó giữ hả chị dạ hiện bây giờ là lỡ lỡ nặng á nhưng mà em không có uống thuốc hay chích thuốc gì được hết sao vậy tại vì đang mang bầu á à, dạ nó không có uống thuốc gì được chị có thể là dùng thuốc để bôi về da cho nó lành rồi nó ấy rồi nữa ờ, phải đi thay cái chân giả ừ. dạ tại vì ờ, cái chân này là nó lâu rồi nó cũng hết hạn á bác sĩ cũng khuyên là nên thay cái chân đi là, là ờ, là mình thay cái cái cái, cái bên ngoài hay sao chị thay hết từ trên xuống dưới luôn ạ à. nó sẽ đo bột nó sẽ bọc cho mình lại một cái chân mới hoàn toàn ạ à. dạ tại vì cái là cái chân này từ lúc chị bị ờ, tai nạn tới giờ dạ. cưa cái chân rồi mang cái chân giả xài tới bây giờ luôn dạ. là hơn 10 năm rồi đúng không chị? Dạ, 12 ừ. năm rồi. À. Vậy là đúng rồi, nó là đó. Vậy là có dự định ờ, chừng nào mà đi thay cái chân không chị? Dạ hiện bây giờ là cũng ờ, mấy anh chị cũng bên Mạnh Thường Quân là đang kêu gọi cho em là cái thứ nhất là để cho em có tiền em sanh đẻ để em nuôi đứa bé Dạ. và cái thứ hai nữa là giúp cho em để chữa cái chân và cho em đi thay cái chân mới á dạ dạ đứa bé đó dự định là ngày nào mới là sanh chị có biết được cái phỏng đoán khoảng bao nhiêu lâu không trong giấy tờ nó để là dự sinh là 30 tháng 11 ạ à. 30 tháng 11 có thể sớm hơn hoặc là chảy hơn vài ngày đúng không dạ. cũng như dự đoán của bác sĩ như vậy ha giờ như vậy là những sinh hoạt trong gia đình là chị cũng là tự trang trải hết ha dạ là không có à, em hay tới hỗ trợ chị vậy hả dạ em út thì nó cũng khổ á dạ lâu lâu nó qua thì nó cũng cho cháu mà, 300. dạ, mà, mà hiện tại thì cái chân của chị nó có nhức không chị dạ sưng đau em sưng lỡ như vậy em đi nó rất là đau em phải lót bông lót đồ vô em cố gắng em đi à, em làm dạ. để em sinh hoạt hàng ngày á dạ. không làm phải làm kiếm tiền chứ à, dạ rồi đi đi nói chung là chị đi cảm thấy nó thoải mái không hay là hay là nó em bây giờ là chân em đang lỡ nên em đi nó rất là chậm chậm với lại đi không có được nhanh đi ừ. nó nó đau lắm chỗ cái vết thương lỡ dạ vậy là thôi em cũng tới đây ờ, trước hết là để thăm hỏi ờ, về sức khỏe của chị nha dạ. rồi sau đó là cũng chia sẻ chị ờ, một phần nào cho chị vượt qua cái cảnh khó khăn dạ. đó, thì em cũng thay mặt những mạnh thường quân cũng như ờ, nhóm nông cơ thiện nguyện ờ, đã với anh Trung anh Trung bên cửa hàng vật liệu xây dựng á à, ảnh kêu gửi cho chị à, cho chị ờ, giúp đỡ cho chị đặng trải qua những ngày tháng còn lại nha chị nha dạ. dạ. rồi rồi cảm ơn chị thôi em chào chị em đi nha